Chào mừng các bạn, đến với kênh NNC, chủ đề Hà Nội, xin giới thiệu đến những người yêu mến thủ đô Hà Nội, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử mảnh đất nghìn năm tuổi này. Nằm giữa thị xã Sơn Tây, cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 40 km, thành cổ Sơn Tây là một công trình kiến trúc quân sự cổ, độc đáo nhất Việt Nam, với vật liệu xây dựng là đá ong, được xây dựng năm 1822, năm Minh Mạng thứ ba, Đến nơi đây ấn tượng đầu tiên mà chúng ta dễ dàng cảm nhận, ở thành cổ Sơn Tây, là hình ảnh những cây cổ thụ, hàng tăn năm tuổi, tỏa bóng mát quanh năm, những bộ rễ sần sùi vươn dài, ôm trọn những bờ tường rêu phong, những cổng thành đổ nát, tạo nên nét đẹp trầm mặc, cổ kính. Thành cổ Sơn Tây, là tòa thành quân sự, được xây dựng bằng đá ong, có tổng thể hình vuông, mỗi chiều khoảng 400 mét, cao 5 mét, được xây theo kiểu vào ban, kiểu công trình quân sự của kỹ sư người Pháp tên vào ban với diện tích 16 hecta, thành có 4 cổng chính, cổng chính phía nam, gọi là cổng tiền, cổng chính phía bắc, gọi là cổng hậu, hai cổng đông, tây, gọi là tả và hữu. Riêng hai cổng tiền và hậu, đều có cầu bắc qua hào nước, dẫn vào cổng thành, cổng tiền, nhìn ra phố Quang Trung, cổng hậu, hướng ra phố Lê Lợi, thẳng tới bờ sông Hồng, cổng tả nhìn ra chợ nghệ, cổng hữu là phố Trần Hưng Đạo, mỗi cổng thành đều có hình tứ giác, có mặt cắt hình thang phía trên mỗi cổng đều có lầu canh, vọng lâu, và chỉ có duy nhất một lối ra vào, bề mặt thành có nhiều lỗ châu mai phía trên, để quân lính lấp từ trong, bắn súng ra ngoài. Trong thành cổ, các công trình được xây dựng theo kiểu đối xứng, trên trục trung tâm Bắc Nam, Chính giữa thành là vọng cung, là nơi nghỉ của vua mỗi khi đi tuần, và là nơi để các quan trong chấn hàng năm tới tế lễ, hoặc bái vọng mỗi khi có chiếu chỉ, phía tây thành là võ miếu, nơi thờ các tướng sĩ, đã anh dũng hy sinh, khi chiến đấu bảo vệ thành. Ở bốn góc thành xưa kia có bốn giếng nước hình vuông rất to, được xây bậc đa ong, xuống đến tận đáy, để cung cấp nước cho quân lính sinh hoạt. Thành cổ Sơn Tây, được triều đình xây dựng, để quản trị cả một vùng rộng lớn, gồm một nửa tỉnh Hà Tây cũ, toàn bộ tỉnh Vĩnh Phúc, và gần như toàn bộ tỉnh Phú Thọ. Không những thế, thành còn chấn trị toàn bộ vùng Tây Bắc, vùng thượng lưu sông Hồng, vùng lưu vực sông Lô, sông Chảy. Năm 1994 thành Cổ Sơn Tây, đã được Bộ Văn hóa công nhận, di tích lịch sử kiến trúc quốc gia, trải qua gần 200 năm, với không biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử, thành cổ giờ chỉ còn lại những bức tường thành, cổng tiền, cổng hậu, hai khẩu súng thần công, và một số kiến trúc như vọng lâu, điện kính thiên, giếng nước, kỳ đài. Năm tháng cứ qua đi, nhưng thời gian không thể làm mất đi chứng tích lịch sử, thành cổ vẫn còn đó dù không còn trọn vẹn, nhưng vẫn oai phong, cổ kính, thể hiện uy thế một thời hào hùng của dân tộc, là di sản văn hóa quý báu, để con cháu ngàn đời sau gìn giữ và trân quý.